Xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi sẽ à, chia sẻ cho anh em ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện anh em à, đi đến sân chơi anh em thử tăng tích thì à, cái bộ đồ chơi tài xỉu này nó cũng sẽ rất là hiệu quả cho anh em thứ nhất là nam châm không hít dọi đèn thì tầm 85 đến 90 phần trăm nước muối thì nổi Đấy, thì cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em là dùng qua rồi anh em dùng qua rồi thì anh em biết nó cũng rất là hiệu quả cho anh em làm tay cái hoặc là anh em có thể vào sân chơi anh em đưa được cái, những cái bộ hột tài xỉu này vào thì là anh em sẽ chơi được rất là hiệu quả cực kỳ hiệu quả đây là cái cách chơi tài xỉu bịp mà nó mang lại cho anh em hiệu quả lên tới 80 đến 90 phần trăm nhưng anh em nào vẫn, vẫn chưa biết những cái bộ uh, tài xỉu công chuyện này thì uh, anh em theo dõi video thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé. Thế thì bây giờ tôi vào tôi sẽ nói qua cho anh em về cái bộ uh, tài xỉu công chuyện này cái cách anh em đi chơi à, cái bộ đồ chơi tài xỉu này cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó như thế nào để nó hiệu quả cho anh em nhé đấy thì uh, giới thiệu với anh em hai cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện đó chính là cái bộ à, tài xỉu báo dung mặt nhất hoặc mặt lục và cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này khi mà anh em sử dụng anh em đi uh, chơi hoặc là anh em đến sân chơi anh em có thể đưa được cái bộ uh, hột tài xỉu và dung bốn mặt này vào sân chơi Đấy, anh em chỉ cần đưa duy nhất một hột vào thôi nhé Đấy, cái bộ bốn mặt này nó chỉ duy nhất một hột thôi Đấy, và cái bộ uh, ờ, báo dung nhất lục này nó hẳn ba hột Đấy, thì anh em có thể đưa vào một hột cũng được hoặc là anh em đưa vào cả ba hột cũng được đấy thì uh, nói chung là anh em đến sân chơi anh em chỉ việc anh em đưa được vào thì anh em chỉ việc ở ngoài anh em chơi anh em cảm nhận cái nội dung của nó anh em bắt anh em chơi nhé <clears throat> đấy thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em test cho anh em thì à, tôi sẽ test cho anh em cái bộ báo dung bốn mặt này đấy. Vì bốn mặt này nó cái thời gian chơi nó được lâu hơn nên là tôi vừa mới làm cho khách đấy, nên là tiện này tôi làm luôn video cho anh em đấy, nhưng anh em nào vẫn chưa biết thì anh em có thể tham khảo và anh em có thể sở hữu cái bộ hột tài xỉu này anh em đi chơi đấy thì cái bộ hột tài xỉu có dung bốn mặt này kiểm tra tang rất là ok nhá kiểm tra tang rất là ok nước muối nổi thử luôn cho anh em nước muối này. À, nước muối này đó nước muối nổi nhá Đấy, nước muối nổi nam châm nam châm nam châm thì không hít nhé Đó, không hít Đó, không hít đây một mười ba ly cái độ trong của nó lên tới 85 đến chín mươi đến sân chơi anh em chỉ việc là đưa được cái hột này vào hoặc là anh em để thêm hai hột nữa ờ, thêm hai hột nữa vào để anh em à, lắc để ờ, thì nó à, báo tài báo xỉu cho anh em Đấy, báo à, đâu báo uh, một báo 56 và báo 12 nhé báo bốn không dung đây là cái bảng dung của nó này Đấy, bảng dung của nó thì anh em quan sát vào đây để tôi test cái bộ vào dung này Đấy. thì uh, khi mà anh em sân chơi anh em chỉ cần cầm một cái uh, máy bao dung này và cái khoảng cách của nó được 3 đến 4 mét Đấy, anh em cảm nhận vẫn cảm nhận được cái bộ hột nó dung nhá thì cái uh, báo rung này nó dung rất là êm thế nên là tôi phải cầm tay thì uh, tôi mới uh, cảm nhận được cái cái cái báo rung của nó nhé đấy thì bây giờ tôi test cho anh em này test cho anh em ờ, năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả khi mà anh em chơi cái bộ tài xỉu công chuyện bộ hột tài xỉu có dung bốn mặt này nó như thế nào nhé đấy đây test cho anh em này đó như cái này không dung không dung thì có mặt 3 mặt 4 thì mặt 3 mặt 4 thì anh em có thể không đánh đấy. hoặc là anh em đánh tài đánh xỉu đấy là tùy anh em đấy, có mặt tam đấy, như này có một ngắn này một ngắn một ngắn thì là gì báo lục thì à, anh em đánh lục tài nhé hoặc là anh em làm cái cái thì là anh em sẽ kết tài đó Đấy, như này là hai dung ngắn này hai ngắn hai ngắn thì là có nhị thì anh em sẽ đánh nhị xỉu hoặc là anh em có thể kết xỉu anh em làm cái anh em sẽ kết xỉu Đấy, có nhị hai ba năm vừa đủ không dung không dung có mặt 3 hoặc mặt 4 anh em đánh xỉu được đánh tài được tùy anh em nhé hai con bốn tài Đấy. này một ngắn một dài anh em đánh tài này bốn năm sáu này tiếp tục anh em đánh tài này một ngắn này Đó. ví dụ như cái chén này thì là anh em ờ, dính cái chén phản thì cái chén này thì anh em không thể né được đấy thì là nói chung là đồ chơi thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm là cùng thôi đấy thì nó vẫn có phần trăm và vẫn có tỷ lệ phản thì đây chính là cái tỷ lệ phản phản này là phản thế hột anh em nhé máy báo cho anh em là có mặt lục đấy nhưng mà anh em vẫn có tỷ lệ phần trăm anh em kết tài là nó có phần trăm anh em sẽ bị gặp những cái chén phản đấy, đây chính là phần trăm gặp chén phản đấy nói chung là cái bộ ờ, bộ báo dung bốn mặt này cái tài xỉu cung chuyện báo dung bốn mặt này nó rất là hiệu quả cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu hoặc là anh em đến sân chơi anh em đưa được hột vào thì anh em đánh anh em chỉ cần đưa duy nhất được một hột vào thôi nhé để anh em đánh thì anh em nó sẽ báo cho anh em có nhất nhị ngũ lục và ba bốn không dung nhé thử cho anh em chén cuối cùng này Đấy, chén này là anh em đánh xỉu đó một dung dài xỉu đấy thì đây chính là cái à, bộ tài xỉu công chuyện đấy, cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt đấy, nó mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi đánh tài xỉu thì là nó sẽ cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em thì à, anh em muốn sở hữu cái bộ uh, báo dung nhất lục hay bộ báo dung bốn mặt thì là anh em cứ liên hệ với tôi thì bên tôi còn à, cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi khác đấy. Đấy, ví dụ như bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa hay game hay là đánh bài tất cả những cái đồ chơi cờ bạc anh em cần tư vấn hay là anh em à, muốn được sở hữu cái bộ đồ chơi gì để anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn màn hình nhé chào anh em